và một vòng tay kiếm tìm ngọt ngào trong đêm và rồi anh biết dù cho bao khó khăn trong tù đầy và rồi trong tim hello mọi người nha hello hello anh hạ văn thiên thế 600 điểm vẫn là cao thủ của anh là do chưa cập nhật đấy mọi người ạ em tú mới lên tối ngày hôm qua nên nó chưa cập nhật á phải đêm nay nó mới cập nhật cơ hello đạt nguyễn xuân nhá hello nguyễn hiếu hello thái dương hello khoa hôm nay không hợp chơi game lắm sáng giờ toàn ao top à vậy thì anh nghĩ là em nên nghỉ đi xong rồi tối em lại chơi tiếp hoặc là đến tầm chiều chiều để chơi năm sáu giờ để chơi tại vì cơ bản là đang ao top thì chơi kiểu gì đúng ao à kiểu thứ nhất là mình vừa kiểu đang khó chịu trong người ấy thứ hai là cũng đang cái cầu á thành ra là anh nghĩ là em nên đi gọi là làm một cái việc gì đó để cho nó <tsk> gọi là xả xả bớt đi những cái tức giận trong game á còn không thì em thích chơi thì em chơi còn bình thường anh ao tốt nhiều là anh hay kiểu nghỉ lắm anh đi nghe nhạc hay là anh làm cái gì đó xong rồi tầm mấy tiếng sau mới chơi lại một người ạ cho nó đỡ đỡ cay cú hơn Doraki á hả? Anh Huy đi gà Chiều nay lại gặt nhẹ cái đầu em chè phải gặt đó mọi người ơi, tại vì hôm nay mà team mình thua nữa thì ờ, cơ hội vào là khá là khó, khá là thấp. Thành ra là hôm nay bắt buộc phải win á. Phải win đấy. Thua là đời đi. Và rồi trong tim em tụt 600 điểm em tụt pháp sư em tụt sát thủ em tụt seiya em tụt alcin em tụt xét top bảy ờ em tụt nearly em tụi Adriel top 7, em tụi Talon top 7. đình thế. yên tâm nagi xem like là win mà được nhớ xem với nhá phải xem á hello công chính nhá hello linh ngọc nguyễn chiều đánh giải anh à đúng rồi đấy đại ơi hôm nay em mình đánh giải nhá là tú à nữa nữa gì đấy duy anh gì đấy quay tay cho đỡ sửa chết anh nhỉ à không quay tay mệt mỏi lắm vòi tay làm <laughs> gì lớn rồi anh em ạ vã quá thì à, ra ngoài à, thật ra là vã quá thì mình nghĩ là anh em nên lên gọi là xem livestream gipmy á ở ờ, kiếm mấy cái số zalo á tạm tạm cũng được nghe bảo chiều nay chỉ là đánh hai nghìn <laughs> hai nghìn phần trăm công lực à thật ra là hồi nãy mình có gọi là chụp lại cái lịch sử đấu với cả chụp lại cái cái ranh á thì uh, gửi cho gớp chè thì gớp chè bảo là chiều vt tham hãy là gớp chè cái nên chắc là hôm nay mình sẽ đánh nhẹ tay một tí thôi nhẹ tay một tí anh em ạ không chèn ngợp á anh tú top một à anh tú gà bình ghi ơi thật ra là bây giờ 600 điểm thì đang gọi là top 7 wow top 7 à thật ra là đây cũng top 8 mà nhở có khác gì đâu ờ top 7 à nói chung là mình sẽ cố lên 700 trước là lên được top 3 sau đó sẽ là 800 ui 827 rồi phải là 900 mới lên được top một à căng nhở ngày đó không còn xa đâu anh em ạ top tám cho nó nổi bật anh tú ơi à top tám lại nổi bật rồi à? em tú phải là gớp chè đâu mà nổi bật có ai cắt giải không vd á có anh cường đó mọi người ơi. tí nữa có anh cường cắt giải nhá vẽ quá ăn tí phở cho đỡ đói <laughs> à. tính ra là tính ra là có một người à, like từ sáng đến giờ chưa ăn gì luôn mọi người <laughs> và dù anh biết dù cho bao khó khăn trong tù đây thì anh vẫn luôn giành chọn bây giờ 90 trận thắng này là không phải là 90 trận top một anh em ạ thật ra là chỉ 90 trận vào top thôi thành ra là bây giờ cái thắng này ai mà càng nhiều thì mình nghĩ là càng càng hay đúng không tại vì cơ bản là không thật ra là ít hơn nhưng mà kiểu điểm cao thì hay còn nếu mà nhiều thì điểm cao thì cũng gọi là bình thường ít hơn thì tỷ lệ kiểu top một ấy tỷ lệ top một nhiều thì nói chung là hay hơn in game VD này mấy chữ t dậy á bảy chữ t nhá nike ơi mấy giờ đánh thế anh à chắc là tầm à, hai giờ mười á mọi người ạ Cơ bản là bây giờ đang đợi nốt một người vào nữa không biết là ai đây và đó là chị vi ờ đang đợi chị vi đó mọi người ạ thì mọi người à, mọi người xem tí nữa có gì em tú tập trung đánh á, thì cơ bản là hôm nay cũng là một trận gọi là khá là quan trọng nếu mà team mình thua thì à, cơ hội vào vòng trong khá là thấp nên chắc là tí nữa mình phải đánh tập trung một tí á, thì anh em xem có gì anh em thông cảm cho mình ít tương tác nhé thì mình à, chúc mọi người có một buổi chiều thật là vui vẻ và mát mẻ nha thì anh em anh em nào đáng tiện ấy, thì à, tích cho mình một à, nút like đi có gì mình được lên gọi là đề xuất một tí cũng được thì thank you anh em nhiều vt thân thiện vt hiền lành vt gọi là <tsk> nhỏ nhẹ anh em ạ và rồi trong đêm và dù anh biết dù cho bao khó khăn trong tù đầy chuẩn bị đi ngủ thì anh like à không sao em ơi em ngủ đi có gì tối anh like tiếp cho vào luôn à căng vậy căng vậy căng vậy bên kia chấp chè lãi thế còn gì à? chấp mọi người không đâu không đâu nhưng mà chắc là em tú vào giải em tú tập trung thì chắc em tú vào discord cái thiện chứ tú đánh giải ba top một nha thật ra đánh giải tim thì à, chỉ cần là win được rồi còn top một nó không quan trọng lắm nhưng mà cứ cảm ơn nhá em tú tập trung cái đợi tí chặt đồ xong vào nha em lấy kiếm cái em xin lấy kiếm cái ít còn cái mọi người ơi hello anh hello kiên nhá bêu mấy bêu ba Thank you hello hello hello hello gửi chị không like à? ừ gửi chị like rồi ờ, nó giảm ra hạn chế giao tiếp anh em chứ em có một cái vô cực rồi nhà à? ơ chị vi ai à đây chị vi đây tưởng chị vi fk chứ nguyễn long ờ, thần tài à hơi cùi đấy nhỏ với ok mà à. anh em vô nè vô nè quay ra Lúc đấy em tình ngủ đi anh à, ok đắc ơi Bị có cốc mà Ủa đánh giải không livestream cũng được không mọi người Phải là ai bây ơi Tại vì em đang giờ mới mở OBS dài vô cực ôm ôm nhớ em dặn mọi người bao giờ mà bán dài à đánh em tôi lấy à, đồ ấy nhá đồ on đó ui chiến lợi phẩm hoặc bịt miệng ngon nhưng mà chắc là em lấy đồ on đấy ờ u vì thì có dắt chiều linh châu nhá vì thì đẹp có khả năng đánh à, tay á ok ok anh lấy chiến lợi phẩm cái vi pháp sư nữa vi chốt nữa Đấy cái sắp siêu đẹp lắm nhá. Siêu đẹp vì đấy. đẹp đánh ấy cái, đánh uh, xây án ấy. Rồi ờ, đỏ xét nữa đẹp. Anh Châu là chiến lợi phẩm này, anh Piu lấy tướng à. Chè số nghèo này. Slide lấy kia. À ở chưa người kèm lên xó vẫn nhâm trước đúng không vẫn nhâm trước nhá đó ờ, ok ok ok hello trần Ê, trần, trần nhá lại chốt đấy rồi lại lại chốt làm bi rồi này thằng lấy cái này chốt làm bi rồi này ok give me rồi em quên check được ấy cái quên check được em đánh đánh cái gì đánh đi em yên tâm nhá tốc cao được cái đánh đi thế này em thấy đẹp luôn á ok Ốc. Tên mình có ai đánh Win không? Có, vì thì á. Vì thì. Ờ, cái thế một mình chị đu đánh vị à đánh à, đánh lụ được. Vì đi cũng phải đánh Win. Em ờ, có vài bài bài một sao mà. Kệ cái giữ máu đi. Ờ. Ok đi vào end win được chứ Ồ, thêm bấm win mà, em bảo bài mạnh lắm Và em lên đánh 5 tiện được ờ, vâng. Hỏi bên hỏi Europe nhá ừ, ok ok Đứa chia tham gia quả là Chung nào game này thì nó thường sẽ có lợi anh em anh em lấy tự ờ, tin lên vâng. được ừ, bên mình bài đẹp á bài đẹp hết á vt ờ. giữ máu được á tự lên tự lên đánh đánh cái đầu đã điểm là mấy game sau thoải mái à ok ok ủa chị vi đâu rồi chị vi em thấy nói vậy đây, chị vừa mới live stream ừ. ờ, cái để chị đi Vi setting xong thì Ờ Anh em thông cảm nha anh em Đang uh... Ờ, Vi đi đấm mất bốn con cái Ok cái <laughs> Chắc là vì đi uh, úp nằm cái có ai úp không? Bị bắp không? mi cũng áp à up sao up up cái cho đây là ngon luôn này cũng áp á cũng áp á Ê, nhưng mà em hay là không áp không tại vì team team họ yếu lắm ờ, còn mỗi anh em team mình thôi team họ chắc chắn là họ áp rồi anh kết luyện rồng luôn ờ không up em bà em bởi vì đi áp nha anh áp up không ờ thôi hai ông up à ờ ngon ngon ngon hợp lý hợp lý kết luyện rồng luôn anh nuôi rồng tí Chỉ là không thắng rồi mà anh ờ, nuôi cốc tí sao ok được em mất chuỗi thua anh phải em kiểu bài úp năm thì kiếm một con đồng hoặc con xe ra sớm được không sao em mình áp đẩy đẩy bên dưới được á tại em có trăm gen sâu ừ, mà ở gb có nhỏ có võ không sợ nó cứ đẩy okay, kia okay. đẩy họ áp được là được mà tí họ từ đẩy nhau chết là xong á ok đẹp chèo lá không ai nhà không ui con kỳ ngon á nhà chè nhà chè gần cung á ai lấy cung thì chị kia lấy cung không thì lấy còn không thì ừ, thôi chị ờ, không Ê, được, lấy váy đầu thì chơi xin khám phép quy chính chết rồi đó ừ, ý là chè gần cung thôi em em có lấy được còn ừ, <laughs> phép không chị lấy à, bf đây đây đây để không phép nhá để ờ, lấy bf đi lấy bf đi cho cho cho đi cái cái đai đai mẫu đai mẫu đai mẫu đó xin phép đây đây đây đây đây đây ok ok đi gần đai máu hay hay giữ cho em đấy được được hợp lý hợp lý nhất đi nha, đồ đẹp hai hai hai hai hai mai cái bf cũng ba tiền cái máy ba tiền sao đâu là chỉ cần hai bf cơ mà nhận này con heo vào một tí trâu trâu hơn ui gớm chèo sáu à còn vừa là cái bất tử trẻ f 6 á f 6 còn cái miệng đi á hợp lý rồi chè ơi ừ ngon ngon ngon vt à, dạ. gặp cái ừ, ừ, cái gặp chè đấy sống vội chứ gặp chè hay á gặp chè hay á chè ơi cô chè ơi sáu sáu à, mạng nhiều gặp chè à nhờ anh châu mất tích thua ừ ừ ừ sống Ê, gộp chè đi á gặp chè đi á gặp gộp cái mi này ok sáu áp sáu áp sáu này áp sáu này quay áp không chỗ này tim họ thọt máu lắm nhá ờ họ thọt chắc rồi ờ, đánh, đánh, đánh cho họ ngợp luôn nhá top một ba lít là được nhờ đúng nhờ phải ngợp đấy phải ngợp đấy Ê, cái trận này video kèo ba lít cái <laughs> chia chia ăn chia dưới nào để em uh, đấm bảy người luôn cái chắc là đám, hai con ấp nha cái không ấp nha cho beam up à? Cho VT win được không? lắm, cái mới chưa gặp anh đó. VT win đó. Cho VT win được không? Anh cần win á, anh VT có win lâu được không á? Tại bài kíp mạnh hơn mà. Mày thôi VT cũng không up, đánh đi ai win thì win. Tại bây giờ với cái VT có dấu vết ba nhà có khả năng gặp gấp chè nữa nhở? Team mình chưa gặp team up được sao đâu. Chị gặp ai. không up đâu. Em gặp chị thấy. Gặp bây giờ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp Em chị mà chị chị Vi. chưa lắp đồ mà yên tâm Trời em đấm một cái đi, một cái thôi Trời Được. ơi, mày đấm Đi đánh áp cho con PD chỉ ấn cho con gì à? Mày mẹ em lấy cái nhỏ vợ không là máu đây ừ, từ. tốn còn nhiều rồi đấy. Dám dám dám được. Ok. Lại đầu đẹp á, cái mê thua đẹp á. Ok ok. Lại đầu nhá, sẽ lại bắt đầu vô. Lôi cốc á, được rồi được rồi. Lại cho người vô định rồi đấy. Cút rồi đấy. Hợp lý đấy, hợp lý đấy. này ngon. Ủa sao vừa thua ai vậy? Thua VT à? Ăn á, ăn thua VT tên kia kìa. Ờ. ờ, ờ. Sao sao? Không, ờ, một người win được rồi. Ừ, ba anh em ở bài khỏe quá, con tam gen kinh quá. Ờ ờ. Bài giết. Bài VT khỏe quá. Game này không sát thủ ờ, ấy, bài VT ngon đấy. Ờ con đấy hài đấy. Hay VT ơi. Ê nhà anh Châu có thể đánh Zone e luôn nhá, đồ kia đánh đánh luôn đấy, đánh luôn đấy. Ôm Zone e được ôm nhá. Ừ. Không phải đánh sát thủ đâu, không phải lo e đâu. À? về chè à, cũng bắt zone lê à về chè à, có khả năng đánh sát thủ được anh châu à? ôm sét à ôm ôm mà được sét rồi chè đánh sát thủ à có khả năng ấy đang ôm rồi không được khả năng ui số gì đi form đẹp lắm nhá đấu cái miệng đẹp luôn á vì còn đoại thôi á chị thọt đồ á nó đoại đã xong luôn á trời bây giờ chị đang tì Top 16 tuần này em có thể gặp lại ờ, anh Châu hoặc là slide em em phải em phải up ôm Rai đúng không? À quên ôm Tone đúng không mọi người? Đúng rồi đúng rồi. Thừa tiền thì chị ôm. Chị nhiều tiền lắm. Nhà anh Châu thở rét đấy nhá, cẩn thận xếp bóc. Ok. Đây rồi, đây gặp anh Châu này. Ờ, ok. chị là em vẫn thắng được rồi đấy Thôi chị giết một con đi Tú ơi Ủa, em khỏe lắm Con tam kia em để trên đầu và em để mấy con dưới cover đỡ bị thằng nhất kéo Sao BT quyết đậm được chứ BT có nhỏ có võ mà không sợ đâu BT chạy hỏi được BT chạy xa cái lobby này kìa Ok, trông bên nhà này. Anh slide đánh phép nha, một anh slide đánh phép. nhưng Họ đau lắm á, họ đau lắm đó. Nguyên nhà luôn đó ok ok ok trận này bên kia ấy năm sáu bảy tám luôn á đây rồi Sống mới trái tim bang hội à nước sống mới khai sáng à cái nào cũng ngon nhờ khai sáng pop âm cái nào cũng ngon cơ ta lòn tôi lấy khai sáng đi khai sáng con humber điên này con cóc này ra cựu nhanh đi lấy sức sống mới cái cái ba lõi cũng ngon nữa ngon vãi đu đần rồi vọng âm vì thì úp cấp cái không đủ tiền úp cấp nhờ ấp ngon nhờ thôi gỡ son đừng đi đi úp cái ờ à, nó khai sáng đi đây rồi Nam pháp sư ấy, anh nên bỏ nào ra nhờ bà anh cái Nam pháp sư á ờ anh có ra này bỏ được không, không? được như thế ngon nhất rồi là chỉ có đợi lên cấp thôi ba năm về lên ờ, bài anh không xích đâu bài, bài anh vào tốt là được rồi bài anh không xích đâu tí em top cao cho ờ, ờ, ờ được rồi được gặp anh châu à gặp ai đây gặp anh bill à vậy thì ra sau có khả năng em gặp được so soi nhá mình đang phải up để thêm cho bài bạn luôn á mà ra sau có khả năng em gặp em gặp anh nhá anh đừng up ba trăm năm về up cũng được tại vì cái tên vòng lập này giống tên tên trước này hiểu không đúng rồi đúng khả năng em gặp anh nhá thì tân cối khả năng cái mi gặp bt á để thì tại vì bài anh tí nữa đấy bài anh thua rồi thôi thua không chắc là thua đấy con tôi đây kìa anh cứ cho ra là win chứ bỏ cóc đi được con con vai của anh không có đồ ấy chiều cũng chả chả có đam đâu con nami nó đâu gánh mà nó cất ờ, vỏ băm ngon, ừ, à? thế con cóc thì con kia cũng thêm một tí thanh nó có gì đâu thôi được cái đánh từ từ đi tiếp tiếp họ bị đẩy được rồi ờ ok ok tiếp mình máu kiểu khỏe khỏe đi mình ba ba người bên trên ao máu được rồi bên họ bị đẩy kìa lọ hai ra cố cố giữ máu đi cố giữ máu đi tiếp họ từ đẩy nhau xong tới lên bảy andron full full hai là được được rồi ok hai hai đánh là được, ở đấy giữ máu được để em vt lên cấp nhau Sala cạn tiền rồi đó Ồ, lại cạn đây là 6 nha Chưa là V3 nha Chưa có con nữa kìa Chặt chè Quý mi hợp lý à ăn mới thua quý mi rồi ờ thế thì tính nữa cái không vi đi đâu đổi đổi vòng một đổi vòng ờ giờ lên cấp anh nên đổi đồ sang ra nếu ra hai không có chứ vai có hơn nhiều ờ. mà để lại cái giao điện cho con con hammer cầm ấy anh đổi mỗi clip thôi cho dép mà sen sâu chứ em vì đi trong cái dép vào xem đấm vào chèo cái nhà ấy hai hai video hợp lý thì, ờ, không có tiết đồ á không răng kinh nhờ anh có ra không đầu ấy đầu ấy đấm chè đầu ấy mày em có khai sáng khai sáng đi ôi hỏng rồi phải sáng chiến đại phẩm kìa phải sáng đại phẩm đừng có như lợi phẩm á từ này xem đồ chiến đại phẩm cái rác đấy từ kim anh nha con đi nha hay hay hay châu rất là gần cung anh châu rất là gần cung anh anh slide rất là gần kiếm đó chị vi có lấy kiếm không có có chị, chị vi lấy kiếm thì lấy đi anh slide cần kiếm lắm ờ cái mình cần gậy ổ găng thôi cái đấy theo đồ drive à. thôi còn anh châu gần cung thì thôi bên kia giấy rồi thì thôi vi đi được cung thì đẹp nhất nhưng mà chắc là không còn rồi anh còn cái đó anh còn cái đó vt cần cái đó vt cần con à, đai mẫu á ok ok à, cho vt cái đai mẫu được không hiểu hiểu hiểu hiểu hiểu lấy lấy lấy lấy nhưng mà xây ra slide không có ra nhá slide kẹt tiền nhá nhưng mà slide ok slide ờ, bảy đã bao rồi cái vũ khúc này vũ khúc của cho ruai có điên không nhờ ừ. đó cái sona này à? Ê, me không giấu vt đâu nhờ Anh mới win okay, ở cấp nhá Hello. Úp cấp à? Ok ok Ok anh Mày có giấu vt không? Ờ không anh sẽ mong được thầy bạn. Ờ ok được được. Được được được. Mình đã dạ, gặp anh Khóc Lắp Rồ được chưa? Ờ, ok ok. Anh Khóc Lắp Rồ. Anh còn Sojin ngoài. Sai ấy 3 kìa, 53 kìa. Mà không sợ lắm đâu. Ok em set 3 rồi này. Ê, em em có Sona nhá, em em để để xếp á. Em ai đây? Slide. Okay, gặp okay. bánh trâu này. À nhập gặp bánh piu này. Trốn lè. À. Long Thiên Long ờ, đạo thẳng kinh ấy nhở. Ui, sao bé kéo được phát một gõ, một gõ, một gõ. Lái, lái. Em piu đau lắm nha, bạn piu đau quá, bạn piu lớp tám rồi đấy. Ok ok. Hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý. Ở đây nha em nhá. Phi châu lát bây giờ á, phi châu lát rồi. Anh Châu mạnh á, anh Châu mạnh á, anh Châu có chiến lợi phẩm mạnh. Ui, hai góc kỳ á. Phải. Cái gì ngon nhờ Mà không slot đâu rồi kìa, anh build cạn anh build roll 6 rồi, đi ra 2 nhá mọi người Ok anh Build đi hả? Build đi hả? Anh build hoặc anh so hoặc là anh ờ, châu Build lắp vẫn một à? này, build lắp 2 cũng dễ được Anh so hoặc là gặp Kimmy thôi gặp anh slide à, à? gặp anh Châu này anh slide nam y ba chè chì à vâng. bấm chì à anh slide vẫn chưa có rai right nhá ai có rai right thì ôm được ai thừa tiền thì ôm rai vào ok chọn đẹp này anh Châu được hợp lý này ừ chả đâu á ở đâu á anh slide 10 tiền mà không có check á anh slide đi rồi đấy slide đi rồi á bên kia đi á bên kia đi á chung là họ ba người đi rồi còn có mỗi anh anh Châu thôi anh build đau lắm rồi nhá có mỗi anh Châu là có có thể dễ rồi thôi ngợp rồi đó ngợp rồi đó ngợp rồi đó ngợp ngợp ngợp gặp luôn đó gặp luôn đó ok anh cái này hai đâu rồi là bú rồi đó Tây ừ. xấu à, sao cái này Châu mình à, năm ba kìa à. ừ. Đâu anh Piu ờ, Piu bốn Ờ, cái hai nhầm hai đấy Ông chú này ngay đồ Châu, anh ờ, Châu đánh lên cấp rồi Châu đồ kia á, đồ kia đánh con gì nhở Đồ kia đánh con gì Yasu à? à? Không, Châu không đánh Copy gì à? Hay đánh xây ờ, ra gì đấy Có thể một mấy gần 100 set nè đó đó mày tù mày tù ôi có sẻng luôn rồng vàng không ngon luôn phế luôn cái gì anh anh à, có rồng vàng rồng vàng á không ngon đâu bộ sư rồng vàng phế lắm đồ đẹp vãi đồ đồ cái cái, uh... cái tanh à đồ tanh à ờ. nhưng mà nếu là cấp thì anh đánh được không ờ có thể maybe Ừ, chỉ vì con xét kinh á nếu đây là giấc mơ thì hay để ai gặp đường xấu đắp đồ lắm anh đập tiêu luôn rồi mẹ con kia đá ấy đấy con đi xin đá của đúng cao tơ rồi đấy sân này dở rồi hai hai hai hai hợp lý hợp lý thôi đẹp rồi thôi đẹp đi sáu bốn dạng tiễn hay sáu rồi bốn bốn ờ. ui cho le hợp lý này hợp lý này châu tao này trời ơi con thử đấy này thả nó thôi được được ấy đấm hết được kìa đấm hết ừ hai hai hai hai hai hai hai hai hợp lý có thằng hoa có thằng hoa nó đúng được này luôn ấy anh ôm lại con rồng tí anh xoay ra được anh có liên minh bây giờ cùng loạn nào ông dép tự chế ngon hơn nhờ được bây giờ cũng được có sèn à anh có bầy rồng này lấy cái ghép em có bầy rồng cúp. mà anh nghĩ bày rồng. lấy ghép tự chế bà em sang bầy rồng cũng được đấy anh đi tám sang bày rồng hơn ấy tại vì giờ bầy rồng không ngon ờ bà thì tự chế ngon hơn rồi bà em tính đánh bầy rồng này tại bà em không đánh pháp sư rồi tí anh tí em để cho anh đánh pháp sư đánh bầy rồng được tí em xoay ra được ờ thôi bọn bà đánh ra đi em đánh bầy rồng cho ờ. đây rồi hai đồng tím rồi này ngon này hợp lý rồi đấy bốn tám tiền ờ, nào từ từ đấy, từ đấy bình tĩnh đấy không mấy thì tí thêm một đồ xây ra đi anh nhớ là anh anh anh châu có thread nhá mọi người nhớ chắc là thôi sao vậy anh châu có thread nhá coi chừng nhá ok ok được em cần cái cung bị đi giải tốt là cảm ơn châu ờ, này mình bị chết dạ tôi chứ lên này cứ cảm ơn châu có chiến lợi phẩm à Chào đi Chị bị mạnh quá, chị bị bắt được á. Chị mạnh á. Ok ok, hai hai hai hai hai. Bà phép sư thì rác cái nhở Ừ, bà sư mạnh mà, khỏe lắm. Em bị hai thôi, đủ đấm hết rồi. Bà nếu mà con thôi, đâu bị đam luôn Bà đánh bằng lõi chứ coi này, lõi lõi của anh này chỉ cần bấm lòng âm với tự chế này. Thắng kìa. Ờ, thắng không à, Brumba châu. Thua thua, Brumba mà không sao không sao tim họ đẩy máu thấp rồi kìa toàn ba chục máu kìa bốn người tim người ta ở dưới luôn kìa ờ, giờ sao nên đấm lên mạnh mình giữ máu lên là đẹp ok ok ok ok bây giờ là cái xẻng này chỉ có biến cuồng long hoặc là gấp chết là ngon nhất lại đi đấy giờ gặp vi này vi đi hả ok ok vi mạnh mà chế bách được chế bách chắc rồi khi nào uống người ngủ anh tú có sau này kiếm vi cả đấy em mang lu á sao đâu Ủa sao con Sona anti qua đây? Sao anh win nổi bạn có đam nữa được. Chết con đấy là xong rồi, là hết rồi. Ủa Sona kiếm vi cứu không? Ủa chứ. Thôi, đúng, Ờ, thôi đẹp, thôi đẹp. Em tiếp thêm con nào hai con đấy thôi chứ bài bài em bà em sao thắng được. đấm anh Piu, một anh nguyên nhà rồi kìa. Đẹp bài đẹp bài đẹp rồi. Piu nguyên nhà rồi này, anh Piu nguyên nhà rồi này. Ok ờ, nhá. Thì họ tự đẩy chết hết rồi kìa. Vâng, vâng, vâng, đẹp đẹp anh mọi game này. Không á, sao á, thì họ cứ tự đẩy nhau nữa, không làm gì đâu. Ờ. 1 1 4 nha. Ê, con vui ngon rồi. Cái cần cái cần cái diệt á. Con da xua là em lấy con da xua nha. Ok ok. Vậy xô anh cháu lấy á. Cháu lấy chắc, cháu lấy á cháu lấy á cháu lấy á cháu lấy, lên ờ. cháu cầm bắt em em tranh nhanh lắm ừ, không được ok ok ok à, anh tiêu ấy rồi anh tiêu tiêu giữ rồi giữ cho anh cháu vì tình đặt trên kiếm nhá cháu lấy bên kiếm được cái mi lấy kiếm à ờ cái mi lấy kiếm vì anh sẽ nhét máu được không anh sẽ nhét máu cái biến chiến binh dòng mà vì bách cái bắt bắt bắt bách vội cái ok đồ đi xấu quá bài chồng lẹ ấy ôm xe dê lại nhá ôm xe dê lại chứ chồng lẹ không bắt được á chồng lẹ bài cũng không ổn mà cái cung thì lấy tí ờ, này lấy vào đầu lấy gậy tí làm cuồng đao hoặc là biến chiến kinh rộng giờ gặp anh so hoặc anh slide hoặc chuột này em xếp hai nhà kia nhá gặp nhà chuột này với nhà slide đi bú rồi anh bú rồi anh bú rồi bú gì vậy anh có rồng này rồi anh có rồng này rồi xiên hả? Cái hồi em sợ đồ anh tiếp Sao sao sao sao sao? Anh Vũ à, có rồng rồng xiết không? Anh lên 9 nha. Ok. Ok. Ok với được nhiều nè. Em đánh là 8 đó được. Anh có rồi, ờ, áo xin rồi, anh à, có áo xin rồi. Bập. Một rủi. Em đấm mấy slide nhá. <laughs> ngon ngon. Em ép luôn à. Bập ok à, lại đi lại rồi? rồi biểu chắc em cho anh châu em anh châu em mày không hả chuột lè có xây ra hai rồi này ok như này anh em ơi Rai ngon ờ, thôi được rồi được rồi sẽ mạnh á mạnh mạnh thật á ở ờ, à? bên chè ở bài mạnh á bài chè mạnh á thực sự là mạnh rồi đó. anh châu lý chín đánh a xua kiếm cái uh, cái uh, gì đội thủ gì thủ cho con này cũng được Thúc. Mà bóp, ui, hồi bao nhiêu Đúng slide đi rồi nhá, em đấm chết hai hai hai hai hai hai hai hợp lý, hợp lý Ủa, chưa đi Nói à? có sai không, nói có sai không Cho check rồi, cho check rồi, cho check rồi Thêm một con nữa là chết nữa, trời ơi Yasuo đi Đi Ok Vì thì có giáp lửa mà, sợ Điên, không điên được hai hai hai hai hai Từ bên có anh chè đó, để anh chè đó được Ờ, à, ờ, làm cắp cái Không, mình đang nghĩ rồi, được rồi, ok, ok chuồng đeo luôn rồi bài không cần đồ lắm khá là ngon và tay mấy chiếu mà đồ này dư quá chiếu à bàn tay máy chiếu à được nhỉ thôi đấy tạm rồi ôi đây à dư kiếm điện quá nhờ thiếu đồ thủ quá họ ờ, quá được cũng được cũng được được em còn tháo đồ nữa thì tí cái gì em tháo cũng được đấy cái này không muốn mất quốc vậy à, nhà này nhà này không anh châu lì lắm anh châu đánh lì rồi á okay, chị cái chiếu okay. nha chị cái chiếu nha được được được được mọi người mà có lẻ xô thì ôm lại nhá anh cho lên chín hai mươi tiền thôi không có gì nhiều ok ok Ê, từ nha em có rồng này hai là mạnh nha đồ cho Sivana đây rồi từ từ từ từ, từ. em có rồng này hai rồi nè ok ok ờ, anh bảo hợp lý rồi đấy hợp lý rồi đấy hoài nhá chị tôi anh em tắt tim ra một tí em chỉ xếp chuột lè thôi nhá giờ em chưa gặp chuột lè lâu rồi mọi người tắt tim ra một tí tại có chiếu á gặp anh uh, châu còn ờ, mình vẫn ra được kêu thì ok mà tí nó kiếm mi bỏ đồng đỏ xài thông khác được không bây giờ này rồi khó rồi tại vì em bày rồng rồi mà không rồng thì không thanh được ờ, okay. có một con thôi mà ờ đúng rồi sáu vd chín mà em đấm anh châu ba con này. ok lại đi chưa sẽ lại gặp bóng mình à sẽ lại gặp bóng mình thì lại đi ok thật ra là mình ờ, cố ý mình xếp slide lại thôi bọc ok ok bài bài cái bách mạnh luôn nhá cái rồng hai này, này. Với làm gì với đám được mà đúng không? Đúng. Đúng hết. Giờ lên cấp mình, mình kịp 3 nữa rồi thay con này là đẹp. Bỏ con này luôn là được, con này thay Yeso vào. À, xếp xếp ai chưa gặp đánh chè cứ xếp đánh chè nhá, đợi đánh chè đi. Chị chị phải xếp lấy Ok ok, ai, ai chưa gặp cứ xếp đánh chè đó. Chị lắp chiếu ở xe luôn. Còn còn tên mình cãi cãi tên mình đi cứ xếp xếp đánh chè đi. Đừng nói chị lên chín là được. Đừng nói chị lên chín là được. Tách ra. Chị các bạn thân ở nên hơi hơi hơi kia. so à lên chín anh châu thôi cái gì đấy không lên chín cộng à? hai là tám em gặp ra số hai rồi chắc chắc đó em em có khu đồ hiệu mà so ít thôi nhỏ anh win rồi con rồng cái đá phát là xong rồi đi rồi mấy rồng em điên lắm dạ có máy chết rồi chơi kiểu gì rồng cái đá phát đi luôn kìa sợ vãi đái đẹp đẹp đẹp cái quay không rồi rồi em đỡ máu cho mà dù em không có máu em vẫn đỡ cho anh á Ờ dạ, rồi thôi thôi đẹp rồi, thôi đẹp rồi. Không, không quả đó, quả đó nó không biết chiếu bên nào chứ. Để em chiếu. Tại em chiếu che mà, em chỉ chiếu che ờ, thôi. Bảo tất cả xếp che mà, cho che đi là xong rồi. Ui. Rồi à, quên đi, hai đi, châu đi. Đi. Hợp lý, hợp lý này, có che đâu đó. Đi đi không? có che rồi. Anh có dây xô này, anh có dây xô này. Em cũng có Yeso. Giờ gặp VGT đúng không? Cái gì à? là sao VDN cấp Với tiêu muốn anh nhiều quá không? À thôi, tiêu tiêu 54 máu mà Nhưng mà anh có giấu gặp em, mỗi gặp em rồi hả? À? Anh gặp em học VV thôi em gặp anh gặp chè à? nhưng mà à ai, ai ai ai đâu trước gặp chè chưa gặp vt có giấu gặp chè không vt có giấu gặp chè không có ở đâu em gặp chị vi hoặc là anh chè á chị vi có giấu gặp chè không vậy em bỏ được hưởng cái kia đâu không đấy đấy gặp bóng chè này giờ em nhiều máu em đi xe máu cho đồng đội đi ừ. VT cần win đấy biết có bạn đánh trẻ nhá anh em nào tí cố quên đó chị. chị chị ăn được ăn được ăn quăng được đồng hai ăn được em chịu bán không ăn được Ê, bây giờ em không bán trẻ nữa anh em nào gặp em xe máu cho em với để cho chè top năm sao update đâu ăn được này anh bị chiếu thôi em thằng bắn cạn ờ, cho được một con em ok ok đẹp á Ờ, bây giờ nhá gửi chè à gửi chè cần đồ cho ngựa đồ cho ngựa ờ, quyền năng quyền năng quyền năng hòa vô cực của talon rồi lấy thủ tượng rồi lấy đồ cho ngựa rồi lấy đồ cần cái áo choàng á ở đấy cái mình không cần gì đâu cái mình nhường cho em lấy bóc đồ lấy hết đây em lấy hết lấy hết rồi bóc đồ rồi bóc đồ rồi em lấy bóc đồ rồi đây đây em lấy năm tiền rồi chiếu được nha tên sau ờ, tên sau ai mà cái giáo gặp chị em đấy hết nhá giải quyết gọn liền á đây chị bi bỏ tướng em ấy, em có tôi với các chị này ờ, gặp chị chắc luôn nữa bỏ con sena ra nhá bỏ xét đấy sena thì ra chị đấm chết em luôn đấy đây cho đi tình cảm được chưa ok ok tình cảm chưa chịu nhỏ có phó mà đấm chè xong là xong rồi ờ. em em gặp chị hả ừ đúng rồi Người gặp chị chắc rồi thôi chắc đấy chị lắp cái bốc đồ vào sẽ đỡ máu nhá bỏ xét ra cần đỡ đâu xong rồi ờ. Ở xong rồi team mình Chỉ 13 máu thôi, xong rồi đương nhiên xong rồi đâu nữa. Mình chạy, ông này chạy, ông này không chạy. À. Tú top 1 để mình ờ, tú và lấy kèo chứ. <laughs> Thì tép ép hết cho Vi top 1 cho à. Vi top 1 là được. Được rồi. He he. Nó làm kích độ à? Chè thông chưa, chè thông chưa? Sao anh nói chèo vậy? Sao đi gần xe à? hai á. hai thua rồi thì có anh sẽ đều là win á. Lỗi lỗi lỗi lỗi. Anh xếp xấu à? Ê, tụi Hiếu gặp bóng mình xong rồi có gặp người nữa không ta? Không nhỉ? Không Bây giờ cái bị gặp VT á Gặp VT dạ, à? Vi này, dạ, gặp Vi này Ờ Ai ai gặp anh chè vậy? Chị chị Vi đúng không? Không không dạ, gặp không, Vi, dạ, gặp Vi, dạ, kéo ít mỗi Vi thôi Vậy VT à? Ờ Ờ thế VT gặp anh chè chắc rồi, VT xếp xem chè đi VT gặp Vi, VT gặp Vi chắc Ủa? Gặp bóng chè? Bóng Ờ, dạ, gặp bóng ai đó Ai ai có xem chè hết đi, ai xem chè hết được? đấy đấy đấy đấy rồi chè gặp bóng ai ấy ở à, bóng chị vi kìa chị vi xếp xếp bên đấy à đó có xe sen cao thơ chị vi rồi chị không xếp cái dây ke cho đấy cho chè gặp bóng ở đấy thì odin sang nhà anh chè là được vậy coi như tuần này chế cái gì xảy ra tao sau update là được ok mà chị à vừa thắng ai đấy thắng chị vi chị vi à, à mọi người mọi người tân sau xếp hết rồi đừng có có xe đâu rồi bài em không thể thắng được chị bài em lên xe hai là thắng rồi yên tâm à, ai thắng thì xếp thôi bài vi đi thắng chắc bài em chịu chị cần rồng không chắc không cần rồng bài em chỉ giữ máu thôi á bài em thắng được yên tâm vi đi đấm chị cho được được được được một đủ đem mà em chia mẫu em. anh ghi đừng để chiếu là được nó cũng vậy à sợ tao sau tao này gặp anh chè thì ấy thôi thì giờ thôi ờ gặp JV là hợp lý này Ủa? nhưng mà đừng ai ôm xe ra nhá cho đi luôn xe ra cái ai ai gặp chè đấy VT VT chè có lốc nhá VT rồi có lốc à chè có lốc có chiếu luôn đấy ở ờ, có lốc có chiếu luôn đấy ok ok JV bỏ Sena được không bỏ Sena có xét để nguyên được ừ. đá bóng VT nè rồi em không chiếu chị là được ừ. à, à, không lốc à lốc con ờ, không, à. không có lốc dao lốc dao ok ok ngon ngon con đấy của vt sói mà có vé số vt hơi xấu à cú tông được này ngựa tràn vào rồi à ờ hơi xấu ấy. Bắn thua chỉ vi à? Bắn thua chỉ vi cơ. không ai lốc ấy quá, không ai lốc khó chịu quá. Ẩm rồi, anh chạy top 4 là cái bi top 5 rồi. Chỉ vỏ kia ra ờ, thua ảo thế. Ờ, mà cái chưa chết đúng không? Năm chiến binh rồng năm cuồng lại. Được, được. Nhưng mà cái gặp anh chè rồi, cái bi giống anh chè đó. Chị gặp đấy là chị gặp chè á. Rồi, bánh so này. Chị gặp chè luôn à, để rồi sau à? này chị update chị đấm. Ờ, anh so với kia lại ghép chia máu đi để em đấm chè cho. Đi đều đấy em không chiếu anh được mở rộng ra ngoài ờ thêm chiếu không chiếu nữa được để bắt máu thì được em muốn anh bỏ ra nữa không anh sợ em đi á hả em nghĩ rồng anh không cầm đồ có đủ mạnh không em muốn anh mở ra nữa không thôi bỏ ra được rồi bỏ một cái dòng nữa bỏ một dòng không cầm đồ được rồi cùng lắm em chiếu phát nữa cho chắc chiếu ơi chiếu ơi bạn gì ngon ờ, ok được được được được được để xem cái chè nữa vì xếp này à xếp như này à nhưng mà được ngựa này được xanh rồi Ê, từ từ nha được nha được á được á được á thấy là được rồi đó được ờ thăng hoa thăng hoa thăng hoa thăng hoa ui con kia na kìa Ê, được được nó né là lốc kìa ừ, ui ai sao làm sao ai đi ui một chiếc không đi vậy ở đi rồi sao thế mà em à phải ủa từ dạ. từ nhá cái gì đấy bỏ mất ra cho không chịu nhưng mà con rồng này không có đồ sao em còn chiếu được sao em lại thua được em có này ảo nhờ từ nhá phải thua vậy Ôi, em em đã giác con mình em đã không thèm xem combat để biết thắng chắc rồi ấy em đi xem combat đánh trẻ mà giờ ai gặp ai vậy quay lại thế mà chị gặp em đó tú ảo thật đấy à, một lốc à con nữa là trẻ nhưng mà thế thì hiếu vẫn thua nhiều hơn sao hiếu chỉ mười mấy lận đấy ờ theo sao thua được được vậy thiếu né thiếu. rồi sao bị bị lốc luôn à ấy ba ăn ăn ăn ăn em thiếu tạch ở trên quá đá cái đàn rồi đá cái đàn ơ không có tiền ra xu em cân được đá đầu đồng sinh ra kìa thật kiểu gì chỉ thăng hoa mà à đàn à ờ, ok đi rồi đi rồi hợp lý hợp lý hợp lý rồi đấy được rồi thôi được rồi được rồi anh tính bỏ ra luôn ba năm được rồi hay hay á hay á hay á anh tính bỏ thêm con rồng bỏ rồng ra luôn ấy anh cảm thấy bà em kiểu yếu yếu quá chứ con được chỗ đấy nhỏ tại bà em to giống mạnh lắm rồi á anh thấy à bỏ luôn bỏ luôn con rồng ra bỏ mấy con phế vào ấy đồng hai giờ từ đồng hai bắt rồi cơ có ép ép luôn không về em đi Đấy, em luôn cái mới cho nhanh em luôn cái mới cho nhanh em đi mất thời gian làm gì à top một rồi ffd kìa anh cho bé ffd kìa bỏ thôi cái gì nữa ở sao để vt top một đấy kèo anh so cái gì thôi vt kèo top một thì gì đó anh ép rồi mà hả anh ép rồi mà bỏ sang top một này vt ờ. nhanh đó thôi bài em không top một đâu bà em top một thì em đánh top một không thì thôi biết thế mạnh rồi biết thế mạnh rồi u zalo nhiều thế nhờ sorry mọi người nhá nãy giờ đánh giải không kịp uh, giao tiếp với anh em nhá Zalo nhiều quá, có ông, ông nào mà vậy Zalo tao cấm lộn ráng chịu nhá không biết nhá. Gửi xe bò gửi ép thì gửi xe đi. Sao anh em ơi, không sao anh em ơi, team kia chọn rồi, team kia chọn đồ đáy ghê nhờ, không không đồ đáy ghê nhờ. Bao nhiêu bao nhiêu nhờ, bao nhiêu bỏ ra chắc không? Tại vì máu anh sống được hai ba tên nữa. Là kiểu gì em gặp chè em thua anh chè mà, không đánh chè bài mình không ổn được mọi người ạ tại vì bài anh sau gặp chèo rồi anh sau xong bảo anh ấy anh ấy ép mà không kịp người già người già người già tay chậm anh em ơi anh đang xem mà chưa like chưa subscribe anh em ui hai trăm anh em đang xem này mà mới chưa được 100 like anh em ơi cho mình xin uh, mình xin lên 100 like với anh em cảm ơn anh nhiều nhé ờ, ép mình là 1 2 3 1 2 3 là 10 10 cộng 8 18 18 cộng 7 là 25 25 cộng với cả 4 đó là 29 Quá hay à, quá hay à, rùa anh em 29 rùa, bên à, nhà anh chè là 6 7 8 1 2 3 một hai ba là sáu sáu cộng với sáu mười hai còn bị chiếu nhá acid <laughs> bị chiếu nhá <laughs> Ê, mà acid khỏi thân của mình tính ra có cái giáp tự chế nó cũng trâu ảo thật đấy ảo thật đấy 19 điểm 17 điểm à ở trận sau hơn 4 điểm là win hơn 5 điểm là win đúng ờ, không ok ok, okay, okay hơn 4 điểm vì đến hai á vì đến hai á trận sau không top 8 là win rồi Em điều quẻ, điều quẻ, điều cùng người đi cùng cùng người ngon kìa à? ờ, em là đây mộ cho ok anh này là cung nhá hai hai hai hai hay hay hay hay ôi ôi ôi ôi mình rất lại bốc view à anh em chưa like xin một like nha anh em nhiều nhá cho mình lên uh, ờ, 100 like với đặc biệt á nhìn đỡ phiền thôi nhìn đỡ phiền thôi găng à? một cái găng gắn găng gàng găng à. kìa Anivia Anivia được quay quay quay quay Ôi ví dụ mà team ở game này được anh rồi anh sao rồi ví dụ game này team mình mà một hai ba bốn tiếp thì sao không, thì thắng luôn rồi là không cần phải đánh game ba đâu đúng không vẫn phải đánh ba game thủ tục thôi rồi ý là thắng luôn thôi ờ, anh vf với anh châu em ăn châu quá à anh châu cũng ra số 2 chứ mà cho anh đồ ra số anh châu xấu ấy, không bách được à, gặp AD sẽ ra bốn châu cầm blue cùng ba tiêm cái gì á nhớ lắm quyền năng mai lọc mai lọc à sát tim đi à tam hợp sát tim trí dạ. tuệ bằng trộm bằng trộm đi Toàn ôi xì từ nhá bố anh bố hả? bố à bố à, à? à hai hai em em bố rồi đấy bố gì em đánh con này luôn cho cơ bản nhá đánh con này luôn cho cơ bản nhá cơ bản này cơ bản này anh hiểu hiểu cơ bản đấy không á hiểu hiểu ok ok hiểu luôn hiểu luôn wow nhưng mà hiểu hiểu luôn cái cơ bản luôn đấy phải hiểu đấy phải hiểu à. em lấy trăm ba mươi máu đấy anh châu quay liền rồng rồi nhá ok ai điên á u trùng lại ken hai á sao sao sao ghê vậy ghê vậy nhiều zalo thế nhở anh em xem mà chưa like cho xem một like nha anh em anh em nhá um, uh, anh châu anh châu chốt lên gì rồi kìa Ủa? anh Châu chốt À không phải Châu, anh Piu chứ. <laughs> Cứ nhầm với Châu, anh Piu. Anh Châu chắc đánh pháo á, đánh một kỳ á Bà em một khi nguyên chích được á Có xem em định đánh con Dilda ở một con với ok hay á hay á hợp lý hợp lý rồi đấy đố con đi giết được con này cho 10 nghìn chị không đắp bóc đồ nó giết này cắt được chủ dòng này <laughs> ngon á dòng này lõi xấu à giết nắp bóc đồ nắp thêm một cái dây chuyền kìa à, em đỡ được Uầy, hai con ra luôn amazing mình xoay không nhỏ chú cha mà chú cha mà ơi cha mà ơi hai con rai mà không chơi nó có lỗi cuộc đời không lỗi à không có lỗi không có lỗi nếu mà win hết thì bán đi team mình uh, chơi win trick hết thì sao bạn không em lu em lu mà tú với lại hiếu à, uh, lu gì nữa lu á lu chặt đột chưa được win ở đâu anh sẽ lai có một con diana cắt phải lên tay à chắc là sai này cắt thủ á không sao không sao không sao đi bên linda được một ừ đẹp nốt với con hợp lấy hợp lấy nốt có cái né kìa né ôi anh bốn lần mà ẻo nhờ cái này là có 15% phần trăm tỷ tỷ lệ né nhưng mà né bốn lần là ẻo nhờ ảo thế hay mình game này mình chơi chim à, lúc đó mọi người nhớ Ờ, nhưng mà anh anh gặp team họ hết chưa? Anh chưa gặp VV, không anh mới gặp ờ, vừa gặp chè xong. Chè với ai rồi? Anh gặp chè với anh chè với ai? Anh gặp chè với kẻ uh, VT rồi. Thôi gài áp đi em. thích 10 tiền. Chắc là thích 10 tiền đi. Cấp cái gặp anh Châu. À, chè à, view này, anh lúc gặp, anh lúc gặp anh view này. Kênh 2. Ok, thế là mình vẫn giữ được tích thì mình sẽ áp dụng một cái.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 con con mì à, cái anh à, xin ném em đương mắt nhá à, vì tiền gậy học kiếm á em còn à em lấy rồi hết rồi mẹ bắt em có gì mẹ bạn virus hoặc là xảy ra không được u u ủ chưa có con miếng nào ngon anh sò hay á hay á bài sau cái chiếc chết rồi đấy bài sau nó chín đấy gip anh đi đa luôn đúng không đúng rồi chuẩn video đi đẹp đấy Làm ra liên A dễ dồn video ấy. Cruel đẹp rồi. Vì đi đánh Valor hoặc đánh uh, hoặc đánh ấy thôi. Quá khứ cô Hình như có nhà ai chơi nhà ai con đấy. Một con một con được nhá, một con được nhá, một con được nhá. Được, một con được. Gấu ơi, đừng có một cào nữa gấu này. Con mèo bệnh nữa mà bệnh không cào được rồi. Gì ơi, phải win đó. Đi thua, đi thua. Hai. Ừ hai hai móng rồng hai ừ. lý này. Thua rồi, vào web con ra trưởng chết rồi. Mà nhảy lại XO ấy, lại không chuỗi được Team mình, mình có chuỗi được rồi. Cái Milu 4 à? Cái mi không, cái Milu 1. Mình mua cái Linda mà thọt mất tiền à. Đánh còn đợi tức à? Chè đến em 6 phải rồi. đi. Giờ em toàn gặp em mình hoặc là ờ, chè đấy sẽ ra tiếp á, lại cái bài đấy rồi đấy. À. Có ngựa ngùng có thứ rồi này. Được ăn à, được à? Ngon, để bên đây đép được một chết, hai chết gì đó. Phải bị mạnh thế. Không giống em thằng anh đấy Hai chết đi đi. Ô luôn gió. Ủa, con chim của em mua như heo ấy <laughs> nhưng mà sao thua nào được. À? chim của em như chim anh vậy à, à, à, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp. khoe như vậy hai chiếc ừ chim con rồng ly mình mình búp rồi mà mình búp rồi mà ta ờ mình búp rồi mà nãy giờ chưa búp à nãy giờ chưa búp à ai à lỗi mình lỗi mình lỗi mình lỗi mình thì thấy nó yếu anh em ơi thì thấy nó yếu yếu <laughs> gì sao vi mày cũng win đấy mày win check đấy mày bạn mạnh à, đấy không mình gặp vi nên mình không bóp chiến bên trong anh em ơi có không có không rồi đúng rồi à, gặp slime mình khác hợp lý đấy anh em hợp lý mình gặp vi mà à. lý chưa cuồng đao luôn à cuồng đao hợp à. tiền ui đừng á cuồng đao grip phép nhở á hả ra rít phép luôn này không mỗi cái địch thế này ăn quái rồi khác anh chủ lột lột lột cái đồ ra không mà. kiếm này đấy ba tiền là không được lột cái đồ ra mà cho nó bỏ mất nhẹ rồi xong <laughs> em lên ba luôn này nhanh dữ vậy ờ đâu đúng hai cái rào ảo vậy nó bỏ mất nhẹ rồi ok cho mày khó thở không sao nữa im gánh cao một cao một cao cho đẹp Ca này, một cao cao nó cao nó cao đi cao ừ, cao ừ cao đi ừ mày bắt đầu nào ai à ai à thua con còn điều chỉnh mày thì không bắt tóc đấy mèo bệnh này con vào bệnh này chưa có tanh á phải bố nói hình đó em phải đi the wit ủa đây rồi hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý luôn á hợp lý luôn á một trận chín kim long không là cái này đánh chắc tốt hơn còn lấy sách thì mình nghĩ lên tiếp tế đi nhở sách thì đánh sách thủ được thôi chắc là cái này lấy tiếp tế đi anh có đâu anh cường ơi em cắp nhá không làm nào để cho cả bốn con hit được nhỉ chợt về giữa sương mơ ai có tiền rồi thì cứ bắt lia ra lại á ok vì thì nhá ngáp thế nó nhiều á nghiện rồi đó dấu hiệu của nghiện nghiện gì đấy lắm nhà tường này cháy à Trời ơi, con cây này giết chết con chim của mình luôn Xin nông, áo xin nông Nó vui lại rồi ấy, máy mạnh rồi Siêu mạnh, siêu mạnh, siêu mạnh chơi game này chết người ta à ok ok đấu cho nó cháy đấy nó mạnh đấy này gặp anh à cho đi được chưa em cần bf nhá bf sơn la ấp bảy à em ấp bảy rồi em là bảy á còn là bảy á thế là có anh thôi Ủa. Giọng buồn là chơi mi mắt Giữ khách à, giữ khách à Anh em bảo giữ khách nhờ Đây, giữ khách được chưa Giữ khách chưa Ở tên sau ra, xin là ra, được chưa dạ, Nhà châu đánh pháo nhưng mà đọc sách bằng cảm giác con rồng xét này có thể yếu hơn Ezreal chứ anh em này giờ rồng xét nó được lên kêu đâu nếu mà tính cái đẩy máu thì yếu hơn đấy mà không bắt lâu dài thì ờ không bắt lâu dài thì kì phim phim phim phim phim ok ok ờ chị cần dép hoặc là đai máu nha anh à, nhanh em em phải lấy đồ đến nào? ok ờ, để anh em xin lấy đồ chim để lên chim hai nhá cần đi hết được rồi được thế thôi em đặt cung vậy sợ bị phá còn anh mà đánh ờ, đánh nhanh thì được Kiếm. gặp mấy nhà sát thủ có thể cung quá cung được cái ê chị cần con chim ở đây chim hai mà chị bảo mà dạ em cần kiếm á ờ, anh dép ừ, ừ. chim chim ờ, hai à? chim hai cầm sô dinh luôn ờ, đẹp luôn chim hai sô dinh chim hai sô dinh lobby con đua bị kém rồi hay đấy đi một cao cao đó cao cao cao cao đó ok Thế rồi tí con Lulu ra Sếp này bị kẹt bị kẹt mất tiêu rồi này 4 4 ô Em đánh Diana kèm hóa hình ảo chứ Bịt vãi Diana kèm hóa hình Mình nghèo luôn chứ tầm này có 30 tiền mà chả thắng được solo solo solo solo solo solo em cắt chuỗi chè nhá cắt chuỗi chè cái cắt cái cắt cái cắt cái phải cắt đấy phải cắt đấy đừng còn đấm đau luôn đấy đấm cái nhà luôn đấy ờ ờ ờ. ờ ok không sao không sao không sao vt game này xong rồi vt á đã nói nên lời rồi chắc là phi hả anh em thấy mình rù trong Silver Line này mới đi nha Có mươi la thôi này à, hai trăm anh em có mươi la thôi này ờ, ok Ui có rồng này luôn à Tí kiếm con khác đồ đồ Chắc bóc đồ tí hết cho con Con rồng ok đồ đẹp này ok ok chụp liền slide à cáo đi Đấy. đó, thua mất ai á? Thương mạnh ấy, Wow, thương mạnh nhá. Rai cầm rượu đen luôn là chiến thế à Odeda này không đam sóc đần quá Ủa, Ôi đây rồi Đây rồi à, Lõi như lõi Lõi cái đẹp quá Kiếm lại cho nữa Kiếm, kiếm lại cho nữa ừ, ừ, ừ Ui Nó có nhẹ nữa Sao lại cười như nghé vậy Sao cười vui vậy Em thú niệm Sao em video rồi? cái này cầm cũng ok sau à một cả không ai so mạnh á ai so mạnh á con này xin sau kinh vãi à ừ ừ chơi đó kick mana con áo xin làm cái gì tao lông này cáo đi cáo đấy ừ. ừ đau đau đau chịu chịu chịu con ta đông đần quá kích lộ cho con ấy á lộ cho con tao xin đần đấy đi đâu này vt có lần vt ơi mà em chết chắc rồi lõi xấu sao sao anh làm được anh làm được anh làm được Ồ, có ai thua để mình chiếu Con Hippi ổn mấy Chắc là giờ mình gặp Hippi nhỉ Ổn vãi ổn luôn mày à nó xếp cái lõi đần vậy ừ. nó ổ quái thú này gặp chuồn lẻ con đi đi đi Hỏi cuối của xấu quá Trời chết ma à Ai Hốp Ok ok anh cho sắp đi rồi nè, anh cho sắp đi rồi nè Ok uh, được thì ôm ờ, thôi đánh ôm cho mọi người đánh đi cần si ra cái ờ em cần cái cái giáp á làm quyền năng á hai giáp này thoải mái được thì anh lấy con Soraka nếu mọi người ai được phá con ờ, con được Soraka ngon đấy phá con phá con à? đi nè ừ. đấy phá đi lấy chỉ cần Dina đấy đi trên độc long lại lấy rồi đi dậy với Tới đây nào Mặt đã gặp cái ti à Lại đi nè hai rồi Không sao không sao sao lên 8 đôn kiếm dòng đỏ được không? Rồi kiếm 4 hóa hình nữa cơ. Cộng đi. Ok. Ok. Bắn. Buồn mạnh thế. Anh hiểu lô thế. sao cái video máu VT được á vậy được á liền liền điền điền cái video được á vì sao mạnh rồi vì sao mạnh rồi tại sao cái mình mạnh luôn á tên mạnh luôn à mình mạnh ao shit mạnh chắc á trong đó trong đó rồi bạn đó cái chiêu bọn nó hình đần quá đây rồi không có giòn lắm nhở Tà lông của đam cơ Châu cái kịch bà là đi Mày mày quá ra ra ra ra Nhiều đi làm được không? Cố lên lên thôi. Nhiều đi đồ. Dãy được em, dãy được á. Dãy được em sắp có đồng đỏ á, sắp dãy rồi đó. Trộm đâu, năm cọc long mà cho con. Đấy, Ủa. Tú à Tú cảm ơn Mai Tường nhiều nha Mai Tường bị khùng rồi Now we shall gluttonize oh, không xa Quánh của nhà ai chưa update mà anh thu nhà ờ, nhà quên và đó là dòng đỏ dòng đỏ anh chưa gặp team mình chắc anh không update đâu tuần này anh gặp toàn gặp team mình thôi ngon cho vi đi dậy cái <laughs> chị Vi để ở đâu ấy đâu chị Vi để đấy sau có đấy hơi khỏi đi em là xếp anh đổi nha anh đổi nha ừ, còn dòng đỏ cứ mình có thể gặp anh Sly hoặc là anh Châu tối anh đổi này Vi từ từ ok ok Thôi gặp thú à Tôi lóc lóc lóc đi lóc đi em ơi Đừng đừng lóc vào luôn anh nhá Bà em yếu quá Bà đần á bà đần đần á Y cứ Mạnh á Đúng có nhà Được Không sao không sao không sao Mày quá thua ít Thua hai con đẹp Bánh châu thua không? Ê, bánh châu thua rồi, bánh châu thua slide kìa Slide đi để máu hết rồi Đấy, thế anh còn bóc lấy một tuần nữa nhá tại anh chưa gặp vt á ok ok, okay. cần xem soda đây sợ tên này anh gặp team mình này vt tí anh đổ đối diện ơi đối diện ơi vt rồi hiểu không hiểu không vt sao anh tí anh đổ qua đối diện á ok ok em xếp em xếp xếp anh châu về cái hợp lý ôi sao em lóc anh tính xếp chìa hoặc là anh châu không sao em chiếu là chắc em thắng ờ view của anh châu à không win được á tìm mà tìm mà không châu lắm đâu được các bạn nó đồng anh không lên chiêu rồi ừ. ừ anh rồng anh và châu châu quá ok đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đi sống cao nó cao nó cao nó cao không anh châu thua anh châu thắng rồi vì hãy dòng này cứ không có đam có thể đôn nó có thể đôn đấy có dòng đỏ cái dòng phải đần quá update đi anh ơi căng nhờ căng à từ từ từ không căng đâu kịp bình tĩnh à càng á càng á càng á phải càng á về đi á đây rồi đây rồi đây rồi rồi hết càng rồi hết càng rồi á hết càng rồi vì đi. giờ em um, một là gặp anh càng hết um, càng hết hết hết hết luôn rồi hết luôn cái càng rồi đấy con này cần nhà ra xua phải phế phải đô nó phải đô nó quên kéo xong đi phản ở đấy à. à anh anh chiêu à, à? hỏng rồi vi thắng cái vi thắng không vi đừng thắng mà vi mạnh lắm đi vi đi thắng cái vi dòng vi có ba thứ rồi vi sao thắng được điên à thắng kiểu gì Đi có điên mới thắng được á. Bóng phá được clean nhá. thắng kiểu gì ạ? Ờ VD có dòng này mấy cái bi top 1 luôn rồi, bi sao chơi. Vi cố lên nó VD được á. Ờ hay VD hay, VD hay, VD hay. Chạm VD cái. Tao VD không gặp gì hay gặp cái view nhờ. Sao sao? Con số nhìn hơi hơi hơi đuối. Từ từ nhá, sao tên họ trên cao hết vậy, từ từ nhá. Không mà Châu gần nổ anh châu gần diệt đấy, nếu mà được thì em lấy cái dòng này xong luôn á lấy cái dòng dòng xong luôn á để để để để bóng kịch long ra à? nhở đây rồi đây rồi dòng hai cái dòng hai cái anh build chắc là lấy nón nữa nhé ừ, há được của chuột lè build lấy gì build lấy nón không có sôi bị đú á không được dãy luôn dãy được là lấy con rồng kia là ngon rồi này cái bi phải lấy á thấy à đã lên rồi ui dòng này à thế mình còn Soroka nữa cơ nắm dòng ra đây đấy đây rồi đây rồi đây rồi ui con này hai trò lé hagarimba á đâu ui trò lé hagarimba thật à ừ. ui hay cơ đi ba à đấy rồi nhá cơ đêm ba gặp mình vẫn phải cút mẹ luôn rồi hay đi pc rồi gấp so hay này đã phát nữa không phát nữa phát nữa ờ nhưng mà theo cái đi ba à? cơ đêm ba à? ui nó cầm mũi rồng mũi sò ừ nhá không vẫn ăn được đấy điêu không nó xong người ta cố lên ừ ao shit người ta mất rồi thua rồi thằng piu kinh ấy từ nhá bảy à ai à ai à cố lên ừ, hãy vây hai này không bác không không sao không sao đẩy đẩy tim cái được á có một ngàn sao em trận này em đủ đi rồi anh huy ơi gì nhỉ con đấy thì trâu ấy nhở con đa này cầm cái chấm đam đần đó sao lại lấy được cái cốc này ra trời ừ nhá <laughs> rồi em gặp anh sau chị vi ờ, chị vi bây giờ xếp chiếu rồi được rồi có chiếu thì chiếu nhà anh ờ, châu á không chị gặp chuột lè hoặc anh so thôi chắc là lé à, phải chiếu vậy vậy xếp chè à đi xếp chiếu đi hecarim á ừ, chị chiếu ở giữa đi ui ui con hecarim mà cc được à chết không sao nhà gớm chè à, hecarim ba cầm một đồng Thank you sao không sao em ơi team mình điểm bắn cao lắm hai hai anh lại đi anh lại đi hợp lý à, anh giải chết này nó chưa chết à đấm được anh châu nhỉ mà kiểu gì ba ngày này cũng hai áo tốt rồi mà anh, anh châu có con rai kinh nhỏ, mình chưa đủ tăng á ờ rai kinh vãi kêu á mày kêu con rai kinh vãi biêu biêu biêu mình không có con ờ, lulu vào thì nó không có hack được Hương vậy so mạnh rồi so kinh kinh khủng khiếp rồi dễ số đó vậy sao thiếu tanh nữa đừng thua anh bảy tám là hai là ba điểm sao ba điểm cố top hai top ba đẹp ừ, ok không top một điểm ok phao điện sang xài con lốc nhá con lốc á há giờ chỉ vì có hai chiếu nhá ừ. ly xin này bất tử ba giây con ly xin này cầm đồ đồ một gát hơi bóp này không có giá em đội em chấp nhận châu nữa ok ok cầm salai nè ok là chị vi chiếu đẹp này. lốc được à lốc được à từ từ nhá chị vi chiếu đẹp lắm đóng ngon được rồi à? đánh xấu quá nguyên nhà từ nhá ôi trời vi thu lớp kìa Ê, từ từ chị vi thu nguyên nhà luôn hả ôi <laughs> ừ, rồi đó cao cứ vậy cao cứ vậy năm sáu bảy tám cao cứ à? vậy cao cao vậy năm sáu bảy tám à từ nhá từ từ sao em sao em mà chị Vi gặp ai đấy chị Vi có giấu gặp ai đấy anh so hoặc là anh view hoặc là anh sửa slide chị xếp anh slide vậy mà tên họ tên này kiểu gì họ cũng đi hai người rồi một hai người chị Vi dùng chị Vi dùng chiếu thì là được chị vi trí đấy à chín giờ rè à chín ngọc long ui để cái lỗ học à, nữa nguyên cái lỗ thôi không sao không còn ở dưới mà anh slide dễ được cả anh like dễ được mình hơi nhiều khó sao á rồi đấy mà mà chỉ vì không đủ đam chứ slide đâu con, con này sao mà đủ đam được. được mà nhưng mà xếp lỡ xếp sai á nãy mà xếp bo lại ở bên kia là ăn rồi anh view tốt nam rồi đấy nhở xếp đần đấy nhở bấm soi hai hai hai hai hai ngon ngon ngon đỡ được một tí đẹp đẹp đẹp đỡ đỡ đỡ đi đỡ đỡ đi top 6 chứ ờ ừ nhá từ nhá hợp lý rồi hợp lý rồi bài so so cố không top 4 là được bài châu mạnh nhỏ bài châu đứng chít ba mạnh nhỏ à chít là có cái này nhỏ nó ra cứ liên tục vẻ vết thôi từ nhá từ nhá máu căng cái nhở một hai bốn sáu à đâu sau thắng được đao này là đẹp nhất. Chắc là nhầm. Như tại vì con hai hai né được Sona. Né Sona hợp lý rồi ừ, này. Một sút ở hai hai Lichin à quên Dasuo. Ở sút của dòng kia đấy xong á. còn này không ra được kill bắn chết luôn rồi, bắn chết luôn. Khó khó. Dòng nó không ra được kill. Mấy cái chết à. Đau luôn á. Đau á. Đau á, đau á, thua đau á. Ê, thế đâu con kia đó đi. Ui. Ok ok ba top ba được rồi top ba được rồi hợp lý rồi hợp lý rồi pháo cưng đấy rồi giống hệt vừa lấy à từ từ nhá quá hồi giống không vậy không sao không sao sao được rồi được rồi cái đầu cát phế quá đồ cát hơi đần đem lại đậu bên đây có cái ngon hơn đần nhà biết thế biết thế xếp ờ, xếp lại tí xếp không cho cái có cái lỗ đấy là mình thắng được mình, mình vẫn hơn mà đúng không mình vẫn hơn ở à, đâu hơn một xíu bữa nay chèo top 4 hay top 3 nhở top 4 chèo top 4 top 3 nhở top 4 ở thế hơn hơn một xíu thôi hơn hơn mấy điểm á hai điểm nếu nhầm hai điểm hơn một điểm một hay hai một một rồi á một hay hai vậy một à từ từ nhá hơn một điểm mà nó lại về khởi vào về cái khởi đầu đấy nó lại lại phải đánh theo cái thế khởi đầu á không đánh cái bài xấu luôn đó rồi mình xem hai người này đánh nhau không ờ à. Xem man được con đấy ba hay cơ đi ba không? Không, không. Ok hợp đấy. Hay cơ đi ba cứ trẻ sẽ ra cơ. Mà hack đâu theo cái ba kinh nhở? Đáng trẻ hôm nay auto bài này rồi, auto bài Sena ra rồi. Ừ, game trước cũng chơi bài này mà. Kiriba. Ố, oh, anh chả có lỗi gì mà đồn hay ba nhở? Lỗi bình thường có lỗi gì đâu. Rồi bình thường. Ủa, sao hay ba được vậy? Rôn chạy á. Rôn ờ, ờ, ra được. Không ai chơi thì người ta ra thôi. Không ai chơi người ta ra, bốn tiền ba sao Có số gì lấy mà lấy hồi lâu. lấy cuối Vi đi cùi quá. Rồi xin này cầm cái đầu hồ cát bóp quá. Không sao không sao, còn game nữa này quyết định này. Một game thôi, một game. Cái à, ấy nghiêm túc quá nha. Chị vẫn nghiêm túc mà. Game đấy, game đấy chị không nghiêm túc à? Có. Chị nghiêm túc mà sự à. da da da rồi thôi đi. về khởi đầu hay á, cái thế khởi đầu hay á. Vào vào vào vào vào vào đi vào đi. Rồi đi rồi đi. Vô đây vô đây vô đây vô. Rồi rồi rồi á. Quậy hết nào. Quậy lúc nào xong top 8 à. gimmy ở khung chắc nha. Nồi nha. rồi, rồi, tập trung rồi. Vô vô vô vô. vô, Em lấy cái đai con lợn cái. Ừ, đai con lợn kìa. Ai có ai lấy kiếm không? Kiếm ngon kìa. Để em đi lấy cái lấy cho cái lấy cho. Đi lấy cái đai cái. Ok ok được được chia nhau. Ngon nha, ngon nha. Đồ không biết ăn đồ không? Ok, đồ với mình ngon này. Được có đẹp á, đẹp á, đẹp á. mẹ hơn ông nó bốn rồi. Ok ok ok ok thiện này. Tập trung cái, tập trung cái. cái con này xinh á à, cảm ơn uh, mai tường nhá nó bơi nhiều ấy nhiều da anh có quần đao luôn rồi đó ờ. em chơi sexy set à được á à, được á à. tv đánh xét là chụp Wow, top 4 đấy bằng điểm hơn hai hơn hai hơn ngoài vấn đề hơn hay không đó tập trung cái cuối đó game cuối win là win thôi đúng vậy caster bất uh... Ờ, hai kiếm một cái này ờ, ờ. từ nhé hai Linda bạn nó khỏe nhá bạn ok ok à. được bài em yếu em lại vào cái thế này á win cho ok ok ok có thể mình lại mình đánh thằng được á được được được được trồn lẻ có ba thượng long và ba rốt kìa đồ em một set đẹp ba tiếng bậc ba nhiều năm mấy đồ ngon mà đồ sĩ tôi luôn hả nó khó phó bên mình có ai đánh phép không có ai hướng phép chưa không bên bên phải đánh vào đấy mình đã phải đánh lưu tiếp rồi đấy thế là ngoài tiếp ha Kia nhỏ võ luôn à 3 4 5 6 7 8 9 10 lần. Don't worry, I am here. Đừng vào chung kết đâu. biến hóa hình như gần á u uh, hay cao đốn xét cao đốn xét kìa ui ok đẹp á đẹp em em nhổ võ chạy được á Vì tìm lù à? Tại vì không có điểm hay quy Bây giờ ờ. này đánh gì vậy? Tết anh ạ. Ok, được rồi, được rồi, được rồi. Nó dễ mà tốt Khối 4 con xét rồi Không chơi xét đời không nhỉ Ở trong ảnh á Ui, zone này hai, Oh my god Viết long này là gì đấy Khi chiến đấu với người chơi dẫn cho mấy cái phần à, vì là cái này à. nhà ai mạng này đánh châu bậu đánh châu khỏe lắm nhá đánh châu siêu khỏe khỏe nhá chị gv mới thắng không à ừ chơi xo luôn vì lại chơi xét rồi ngã hết rồi đó này mày tập trung mà ráng giữ máu nha Ok Cái này đừng, đừng tóc tán là được Được được được được Vậy mà bạn cầm bác rồi Mà cho mạnh quá Mà cho khỏe quá, mà được không Anh à, phải có hai sao cơ Lấy cho Thế mày có ai đánh sát thủ không? No. Thế mày ai chơi sát thủ không? Chưa biết, VT chưa biết châu pháp sư à bên bill pháp sư xin lại bên kia là hai nhà phép rồi đấy ừ rồi chồ lé đánh varus Ồ may quá vừa thua gặp nhau um, châu cũng tại sao Cái mình không đau, cái mình không đau, cái mình có chầu có võ á chừa ba cuồng long chạy chạy chạy chạy tiên nó một con đi được không à vì đi giữ máu được cái được á được á đừng cái lu cho cái lu à chị cũng lu ạ chị cần găng đó cho mạnh quá mà cho các không được em cần găng cơ thôi đây em lấy đen này nè ngon đó cái mình lấy đen này cái đen đen luôn ừ chị lấy găng hai được cung của cho được á cung ba tiền rồi ui em vì đi cần virus virus cho con virus anh châu chắc là cần cung mà không có cung rồi chạy chạy chạy chạy Ơ, anh châu mấy đồ kìa <laughs> không biết lấy gì đây em kiểu vô vọng quá bất lực vô vọng vô vọng đi ờ đồ em găng các kiểu hai là đẹp à ba bốn năm sáu bảy tám chín mười đồng bắt à, bắt đa về ok bắt rồi ui nhìn bài em giống cặp đôi hoàn cảnh không đỉnh Slide cho pháp sư ở à? Đâu anh Piu cho pháp sư, có anh pháp sư hai chục tiền Vy ơi Gì đấy Không, bạn thắng rồi, mình phải đam rồi, còn bớt nó đấy à, em đáp bớt thôi à, Đi nè, đi Em, Ngon, em, em lấy đam một gần nữa nào sau rồi mà Ui, đấy Được rồi, được bao điểm rồi em tú ở bên ờ, mình đang hơn hai điểm rồi ạ em ra con Sena rồi hết gì trời Cùng này ông ba chục tiền ôm phép ui vừa like thì ôm con Senna BT à BT giữ máu rồi đúng không ừ. ok được nhưng mình còn ai được à ờ đừng có lắp đồ rồi gì BT cần gì cái đang lưu bốn mà cái đang lưu bốn ok BT đang win ba hợp lý hợp lý hợp lý ừ. hai hai hai người cùng chuỗi là đẹp ok biết mình thua đẹp á từ nhá không đi nào không giết hết được đâu ờ ok Đến nó có ấy được, nó có lợn nào nha, chị đánh nó. Chị đánh vào đó. Nó lợn đi. Không được, ờ, không được. Ờ, ờ. Không sao, không sao. Ê ê kìa. Ui ui. hai máu à, một đánh thường nữa. Build đầu nha, build đầu nha. Lại build đi là được. Bên mình ba người có chuỗi nhá. Ờ. Nói chung bài em thấy đẹp á, bài em thấy bách được á. Vài cái bốn đấu sĩ Nào sau nghĩ video đấy à Rồi Nhà nào nhà đấy rủ nhau ôm chết là ác, ít có ác lắm Sao sao sao Nhạc dạ. Phải ôm đấy ok không sợ đó ờ, à, nhầm linda nhầm nhầm nhầm lena ủa đây rồi VD ngon nhá VD có xây già hả? rồi nhé quy tí anh anh lắm nha bài em giờ không có tay có để xếp cái bạn thân mình gì trời đó còn nữa ừ hai được rồi đẹp rồi đẹp rồi ok dao móc chuỗi này bà này mà đòi ăn mình á bà chiếc tên lên một có đòi ăn mình á ở đấy Thằng mấy xẻng đấy Tiên tri à comes doom enough, you call wrong. Nhà sẽ lại đánh pháo luôn đấy nhá. Em cần, à. cần, cần, cần, cần, cần giáp nhà đi chợ em lấy giáp. bạn bác mạnh nhá, bạn bác mạnh nhá. Ok. Chị 6 set rồi tí nữa xả tiền lấy set ra. Ấy mày ơi. Hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý hợp lý. để nằm ờ, lấy lại chuỗi thắng được á chỉ full hai nhiều quá chị mạnh quá chết đầy hợp lý không lắm chết đều lắm Ê, đâu á đâu trâu á Đó kìa Mới chạy lại cái Bây giờ bo kỹ nhau Kỹ nhau Mày cũng muốn rọt đây lắm Bo kỹ, bo kỹ Ngã em đi à hay à nhà chè kinh đấy nhà chè nhiều con hai sao đấy ông đó ui con chết nhà bắt gần đây kìa ê lắp đâu được nha rồi red six sao red six ok đâu này build đâu này như nào đấm sao lại cái nhẹ cái hai này v hai này được mà bị ổn không bị ổn bị ổn mà đúng không được nhá ổn nhá ổn nhá ổn nhá lấy đồ chọn nó đẹp anh em ơi được được em xin em xin ờ, quốc kia á cốc kia cốc kia gan nước mắt em cần à, con hecarim chị chị chị thì cần đấy đấy á lại cần bf á bf hoặc gan bf hoặc găng anh em phải là gan bf ngon nhá đây đây đây xin quốc kia xin cốc kia cọc kia cọc kia kìa em lấy em lấy đây rồi em chạy nhanh mà em lấy được ok Paris. Đấy, nhiều nước mắt cái nhờ Nhìn slide nhiều nước mắt cái nhờ Mua lấy về nó khóc à Xếp sát thủ sao á thôi anh có sếp đây, anh bắt chủ rồi Ờ, có cơ. em tao lại còn quên á, mình cứ lại lấy chủ ra. Nhờ VT cần phải né giúp mi á. Để đấy gặp trẻ á. Mình tầm này mất chít cũng được anh. Gấp chồn nè, chồn lè. Chồn nó chạy à, chồn nó chạy bao đớt rồi. À. Ghê vậy. Chồn chạy nhanh vậy, chồn nó chạy nhanh vậy. Không sao game vậy. thế à? Sao đánh nguyên trích mà anh tố Threshold này chạy nhanh nhờ Từ nhá Không, anh chạy thắng, anh chạy thắng Thờ rét Thờ rét, thờ rét, ui không được sẽ phải đúng bên ban được sao nào, nào, được Một chút nữa là có xét làm hết Xin bao xin và rất là nhiều quá rồi không bắt được thua thì bắt ừ. này gặp vt à tao đừng có biết gặp vt mấy cả à, tv này nhá ờ vt vt vt để vt để không nhưng mà ý là vt vâng. để xây ra qua bên kia thôi gip mi bài kiểu gì cũng win à ý là vt tí xếp xây ra qua bên kia cái mi muốn vt thắng á tại cái mi vừa thua rồi à vậy thì nói chung là vt xếp xây ra qua bên kia đừng để ở đấy bên kia là à. đổi đổi đổi đổi qua bên bet đấy ok rồi rồi rồi rồi rồi vt né anh xin like luôn cái bên né cái bên né cái mi vừa thua rồi đấy vt xếp anh slide luôn được rồi được rồi. xích cổ Athena lên trên luôn ok ờ chị thu rồi cháy ăn à? bằng cháy anh ơi anh vẫn cháy nhá một con nữa được được được được được trận đánh slide đi á trận đánh slide đi á vẫn cháy là mọi người hiểu rồi gì trận đánh slide đi á vấn đề rồi gì Slide đi đấy, slide đâu kèm Phải slide tiếm đầy được á giàu lắm, anh giàu lắm Anh em biết Dubai không? Được, được, được <laughs> Ở đó Ghê à Kệ chồng lè đi nhá Team họ 7-8 là xong rồi Sao anh Ui. Châu với lại anh Piu Anh Châu còn Seven, à anh Piu còn anh là đỉnh rồi Piu à, ui pháp sư à có rồi pháp có không sợ không sao pháp sư không sợ không sợ lắm sợ không sợ không sợ không sợ không sợ không sợ có gì phải sợ không có gì phải đây rồi em có cái này này sao em có cái này á có cái này á hiểu cái gì hiểu, hiểu, hiểu, gì hấp dẫn hả hiểu á phải hiểu phải hiểu á còn ôm sa dao anh em phải hiểu á vt đến sa da à thế thôi đúng rồi đây rồi đây rồi vt đồ xấu đấy trận nào đồ cũng xấu vt đồ như không sao vt ơi đấy là vt lại xếp vào bên con bé đấy né dùng vt với ok vt nhá cái mình hiểu à, nhưng mà cái này phải xếp anh anh châu anh gì anh piu đó cơ cái để nam bên đây bên kia rồi đấy bỏ lắp bên này ờ cũng thế tại kia xếp con piu nữa piu để ngoài bên kia rồi chết dạ. sao em cản được đi qua được thôi để nguy hiểm á dạ. mà đau thôi không sao cản vội mà đấy vội ốc có đấy ố mất chiến tiên rồng đầm như heo vậy tự nhiên bỏ con từ bên ra ngoài con đâu à, anh trong con đang muốn lì lên cấp á cặp lấy lõi ờ, nhà thằng việt á bùm bây giờ như thế này nhá của nhà tài chế năng lượng xanh à không cần cái chọn ấn thì hên xui quá nhỉ con này mà ủ áo choàng à hợp lý nhở áo choàng một cái kiếm và một cái giáp à một cái kiếm một cái giáp là vô cực không một cái giáp thế làm gì áo choàng ngon cơ mà tôi vô cực rau nữa lên cấp là đẹp một rau nữa đi lì xuống trước đã áo choàng tính sau đồ xấu quá mà chị Vi chỉ ờ, bắt một xe ra nhá, được bắt xe ra hai. Ừ. ừ thì em xây ra hai thì chị bắt à? sao châu à các bạn châu yếu rồi anh chống giao su á chống giao su rồi đấy có cái lỗi này không bị sát thủ sốc à con ngựa hai nữa là bách tốt vĩnh thủy long ấy thủy long sắp bắn thật à cái năm gây ảo giác gì, gì này nhưng mình phải đẩy được nhà đó ok đẩy được đẩy được đẩy được đẩy đẩy đánh châu này đẩy đánh châu này đấm một lần mất chết được đẩy được hai chết nữa bài vi đi thua cả lốc lobby mà em được là so à ốp à. <laughs> à cố lên ừ hai ừ, hai ừ, hai hai hai hai hợp lý hợp lý đẹp đẹp đẹp đẹp anh không đẹp à, đẹp mẹ rồi được được được hay u lại dòng đấy à lại dòng đấy à hay á hay á xong rồi á hợp lý rồi đấy lần này đổi đẹp rồi nhá ờ lần khác lần khác á có Neko nữa ngon rồi tí lên dùng mà ờ xong rồi xong rồi giờ mình gặp anh Sir Lai hoặc là nhà anh Châu mình phải đợi nhà anh Châu á em xếp bấm của anh Châu á anh Châu đang rôn cạn tiền rồi gặp anh Châu luôn là ờ, là xếp này ờ. sau ra cái khác nữa để Neko xếp như này này một xích vào đầu đi luôn con chít giải ờ, nguyên nhà nhá giải siêu đau rồi đó hai vi đá không đá thôi build này em đấm nhà anh châu nguyên nhà này không đủ đam anh mới ờ. nguyên cái nhà luôn được được con rồng cái đá được á rồng cái đá mất đó xong đó cái cuộc đẩy anh châu ai chưa gặp anh châu xếp đẩy top 8 luôn nha anh sắp thế rồi mày còn đứng ở đây á lại bắt là xong rồi ơ kìa đấy ừ, okay. ừ hai hai hợp lý ok ok bt dãy cái ta úp tám sớm thực ra cái gì fly rồi em xin con pai cái bt không bt à mà thôi mà bt phải lấy bt ờ, lấy nhờ ờ thôi bt lấy bt lấy cái bt lấy con on là nó lên on hai ờ được được được bt lấy mọi người để da cho vv ơi cho cho vd kiếm vv đánh một saya thôi vv để da vâng, ờ, cho vv nữa đó thì em bảo chị vi ờ, zone của xe một đó khi nào lên hai rồi anh Soraka nhá. Nhặt kiếm à? Định lấy con này hả? Ờ, Soraka không không lấy anh lấy nhá. Dạ em tưởng nhặt xong hết rồi. lấy hắc hắc máu luôn. Chị định ờ, lấy. Anh lấy đốt máu người ta luôn á. Nó hỏng rồi, ai á. nói nói sớm chị để cho sau đi chị. Ờ ok xong xong sao được rồi, đồ em đẹp rồi á. Cái này cầm tiền chuyện xếp sát thủ sao ấy kiếm mày phát đến em xếp bó có một bên đó a à, một tí thôi một xích ờ ừ ui nhà bà đi mới xe nào chị đi hết ui lá để nằm mới có phép con đai này à, nhiều hơn rồi sen nữa ai cái con gì cơ sen chị bán sen hai cho em mà anh không đủ á mà chè là không đủ á ờ chị bán đi cũng được không đủ á olap một bố olap ừ tới đây một bố em vẫn dãy được đấy thoải mái đi một bữa ok có ừ, rồi anh à. à, top một chắc rồi đó đánh đây đánh đây được được được em em top hai rồi em top hai rồi top hai <laughs> chị top ba em top bảy rồi đẩy anh piu với lại anh châu là xong rồi cần win quá à, thôi anh sẽ đỡ máu cho mọi người bạn mạnh mà bạn thua giờ rồi hết rồi bạn đi chín chắc rồi anh có đây cô nữa rồi khi chị gặp chung giờ giờ cái tập tập trung xét tuyên họ đi dạ, còn mình kệ thôi cứ xét tuyên họ gặp họ đẩy máu được rồi được gặp cái mây được ok đẹp đẹp đẹp hợp lý hợp lý, hợp lý. Ngày này đồng hai, ngày đồng hai hơi căng á. Đáp ba của chị Vi kinh á Mất chuỗi cho quái luôn Được cả Không sao sao được rồi được rồi được Vậy thì đấm cái slide cái Chia chia máu thì cũng được tại được Được được được không sao không sao Em có nhổ có Slide đi Slide đi đúng không? Hợp lý rồi này sao lại xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi nhà mấy nhà họ từ đánh nhau luôn kìa mà đánh toàn đau không nhá đánh toàn ờ đi xong rồi mà sao anh tại bác à JK này được không? Cuồng đao xuân JK tên Biết diệt không? Hôm nay à, Hôm nay Kiếm dễ quá anh em ơi luôn, các bạn thất thốn. Kiếm chuyện này có bóng con ngựa lâu lên hai hai gòng không cái gì đấy thật nữa à được thật ra cháy cháy cháy đừng để gỡ son đó nhà tại phiền bú à bú kiểu gì đấy ừ nhé Yeah. <laughs> thì ra là hai game giữ khách đúng rồi anh em ơi đánh phải giữ khách một tí không buổi xong rồi ờ, thì sẽ lại không dám đánh nữa ê ốp cấp luôn không thì reset hai mà em là tôi ra xét nhỉ ơi làm toàn tim mình thôi á anh làm toàn tim mình thôi à. thế thôi nhá em vẫn vẫn toàn tim mình à ờ nhưng mà tim mình mạnh cảm thấy mạnh đấy ờ cứ để yên đấy nhưng mà em tưởng ai gặp ai gặp tim họ cứ xét tim họ thôi còn tim mình kệ đi xét tim họ là xong rồi lý lại gặp vi nè bạn níu lắm bà chưa đét nhưng mà cần còn trăm máu ra update đấy chứ rồi thôi <laughs> đánh cho team mình vào top được đẹp tại có nico lên roll ra một cái là ra à thôi đấy anh, anh mà update có khi anh win em á đáp ừ. người á Đúng con rồng gì trong kinh á, rồng hai hả? À, rồng một. Rồng này đã to vậy. Ai đi? Ơ. Ơ. Ai đi vậy? Ơi. Đang nguyên chít đắp cấp. Ơ. <laughs> Hay nhờ. Ấp rồi đấy, xong ấp. Đi rồi à. Từ nhá. 86 tiền. Đáp đấy nha mọi người nhá. Ô em con rồng. Đều đáp lên, đáp lên. Đáp lên 9 rồi, bán lên 9 rồi. Rồng lửa thấy con gì vậy? đỏ đỏ đỏ thật sự là đỏ không đi chín ở đây chín thì cho con rồng lừa được à? thì giờ bỏ ba chiến binh rồng đi theo sau nhé theo sau bỏ ba chiến binh rồng đi diệt anh ơi á ờ à, tính ra mình có cái lõi chia đồ ấy mình hơi lỗi á nhưng mà mình nghĩ là không cần diệt anh em ạ đi con pháp sư quên à? cái quên cái chia đồ thôi quả đấy bỏ cái nỏ xét đi chia đồ à, bỏ cái giao diện đi chia đồ thì đẹp hơn collab hơi lỗi Olosu ờ, đi Olaf diệt mà ừ không để ý cái lõi chia đồ Olaf hợp lý cái áo choàng để không xảy ra đỡ bị sốc anh em ạ ờ đến lúc kia ừ hay hay hợp lý dạ đó ra tì ờ, lan anh ảo xin xe à? không giá xây à anh chỉ muốn chị đi vào cho không chị à. ra xây ấy mà chị không đấy không anh anh tiêu nhờ tiêu nhờ nếu so để rồng ở đâu đấy đứng lại á ngồi lại đúng không tiêu này nhập nhà anh châu này đấm được anh nó thấy nhà chị đổi đó anh không đổi này nhà gì đổ ra góc này này xấu này Ủa, không phải được bút bảy à ừ, đánh vào cái con silas này à đánh silas này khó nhờ lại thua rồi đó hỏng rồi đấy hỏng rồi đấy, đánh con silas này kìa bốn tám máu à không sao nhá đổ ở đây mới win này hai hai hai chạy tôi bóng anh anh chạy tôi bóng anh à ok ok ok Nhà em tiêu ba mẫu Lôi long à, hấp dẫn hai ba được nhá, một hai ba được nhá. Lôi long này, bú chứ. Xin vô cực á. Ê, lấy con lo. Ờ, em lấy á, em lấy á. Rồi cái. À, em có ra xua, tính lấy ra xua ấy. Rồi lấy vô cực kia số được Xin vô cực á. Bán hội à. Lấy vô cực gì kia đi, gì kia đi. Điều đánh mất khách thế à Đã một hồi bán nhau em xin bán em xin vẫn win cơ anh em Khó thế Bây giờ mình làm content không? Bán em xin uh, xoay xoay bài không? Content creator không? ngựa về lên hai cuối cùng nó lên hai, Mình muốn đổi đồ con Silas sang con jeso này nếu mà jeso hai á Con này cầm kiếm triệu này hả? Đó cầm gì Alo Đấy Tú triệu này được xây ra 2 hả? Không, em đang con này hai sao nhảy xong thì suy được, on sợ không? On một không làm được á, không làm được gì á. À nhà nhà trẻ cầm nhà số 2 gặp nhà anh Piu đấm anh Piu đi luôn à, đổ ở đây à đổ ở đây có thể mình thua chứ giấy số 2 giấy số 2 thua đi mà ờ có được tim băng à em đấm anh Piu đi luôn rồi nhá hai hai từ từ từ từ trưởng nhanh vách trưởng mới mấy giây còn clear xong hết rồi máu trưởng có cái kiếm ừ, ừ, ừ. nhá ừ, bập gấp xe đau nhá năm con này sắp đi rồi này ok gấp xe còn một máu luôn này nhìn này đâu đây số hai ta lắm đó lắm số hai bên kia bảy tám rồi giờ chị gặp chuột lè hoặc con sâu hoặc chút gì gặp chuột lè đấm chuột lè đi mà đẹp chờ là nỗi xót xa dù mình thì là mong manh dạ vàng vt à bờ môi còn khao khát đời chiều chịu ơi mình rồi hết sức rồi bài mình thế ban đầu nó khó quá châu ra số hai này mình vào một sao á mình nghĩ là top sáu là châu có lõi kia không top đẹp được á có lõi gây ẩu rác cái gì cơ bản là xây ra kiểu Nói nó, nó không ra được để sao nó bị mất máu nhiều á để sao đấm mất tiền à thật ra mình lên hai sao thì mình gắn thua vi thôi nhưng mà nếu mà lên sớm thì mình giữ được máu ấy. mình giữ được máu thì à, chắc là mình được top bốn top năm rồi ai ai ai ai ai có set của nhà vây bị điên à ok chả ờ, đi rồi này anh biết rồi em ai là trùm xét chua hai hai hai hai hai hai hai chỉ vi hai chỉ vi hợp lý á <laughs> gãy sạch ờ, ờ. ờ, đi mọi người sạch đốt gãy quá bây giờ so bây giờ trong anh nghĩ là giải chỉ còn xét thôi là được rồi gì vậy so hay không ăn em chơi nhiều bài mà chia chia luôn bài bài xét với bài sena với bài sen đúng không châu với ta số hai vâng, vâng, vâng, anh châu là đánh vào lên chín anh em ạ em xin ba, rồi rồi đây mà giả giả cho mấy con tên thôi đánh ngu tiếp chửi á đánh ngu tìm mình chửi mình á mấy em mình hôn lắm Yên là bán hết rồi đi gỡ so Thằng này nhá, tìm ra cái số gì không? Tào lông Tào lông Ui Tào lông Tào lông Giờ đấm nhà anh Châu nữa à Anh Châu ngoài anh Châu ngoài anh Châu giờ phải làm sao ta Sao để đấm anh Châu ta uhm. Anh Châu ta xua hai rồi Thank you đào đào một tí nhá giả vờ đào đào một tí ghê vậy mỹ sao vậy anh so ghê anh thắng rồi anh chắc ui không được lóc lên à ghê á anh thắng chắc rồi á anh thắng chắc rồi á hay á hay á anh đảo hay á anh sao đảo hay sao đảo hay á <laughs> đảo hay á đảo không phải năm giây cuối à đảo hay hay rồi hay rồi chị hay rồi <laughs> <laughs> Tôi đừng buồn tú ơi, để tôi vác can dầu ăn ra gì đấy Ok chú Được, được Ok, okay. Xong rồi, xong rồi, xong Chơi lưu check là thế Vì đánh ghê Ủa? quá Chưa bao giờ tôi thấy Xong à, rồi anh em ạ Zelena 2 đi 1 đâu Lên thằng chín cứ sao sát thủ cho mày Vì à em là bóng chị á chị Ủa, chắc là mình ờ, nghỉ mọi ơi có gì tối mình like leo rank sau nhé ba mọi người nha cảm ơn mọi người đã làm sếp chị cái muốn gặp đã theo dõi và ủng hộ nha đội hát vậy buổi chiều Ôi, đội này thua bye bye ờ, chị biết đổi ghê nhở vừa thấy sếp bên này xong hợp lý quả sếp này đi quá